Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một quyển sách mang tên Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu. Sách này của hai tác giả Mordecai Nadev và Phạm Thị Kim Hoa do nhà xuất bản Thông tấn ấn hành năm 2014. Sau đây, để tiện cho sự theo dõi của quý vị thính giả, chúng tôi xin được giới thiệu qua phần mục lục của quyển sách này. Quyển sách này bao gồm 11 chương. Chương thứ nhất mang tên mảnh đất của những con người thông minh. Chương thứ hai, thai giáo của người Do Thái, bí quyết để có một bộ óc tư duy và trí tuệ sắc bén. Chương 3, phương pháp dạy trẻ làm quen với những con số toán học. Chương 4, phương pháp kiếm tiền không giới hạn lứa tuổi. Chương 5, những tố chức để trở thành một nhà đầu tư thông minh. Chương 6, bài học vượt khó sau mỗi lần thất bại. Chương 7, trí tuệ, sức mạnh bản thân không bao giờ mất Chương 8. Học gì từ những bậc tiền bối do Thái đi trước? Chương 9. Sử dụng trí tuệ để làm ra tiền. Chương 10. Cách quản lý đồng tiền sao cho hiệu quả. Và chương 11. Chia sẻ lợi ích với cộng đồng. Sau đây là lời giới thiệu của quyển sách này. Lời giới thiệu Tâm nguyện của các bậc cha mẹ là mong con cái sớm trưởng thành. Vì vậy, họ sẵn sàng dốc hết tâm huyết hy sinh tất cả để nuôi dạy đứa con thân yêu của mình thành tài. Tình yêu thương của cha mẹ đều giống nhau, chỉ khác nhau về cách giáo dục. Có những bậc cha mẹ muốn con học giỏi, nhưng lại học theo một cách máy móc, hay còn gọi là học như vẹt. Lại có kiểu giáo dục cho rằng thương cho roi cho vọt mới hiệu quả. Thực tế sự thành công của những cách giáo dục này không nhiều. Chúng ta nên giáo dục con trẻ một cách khoa học. Do vậy, tác giả Mordecai Native và Phạm Thị Kim Hoa Cặp vợ chồng đang sống và làm việc tại đất nước của những con người thông minh muốn tặng cuốn sách này cho các gia đình để cùng họ sớm hoàn thành tâm nguyện của mình. Có thể xem cuốn sách như một cẩm nang mà tất cả các gia đình Việt Nam nên có. Bằng tâm huyết muốn truyền đạt những tinh hoa của giáo dục Do Thái, cuốn sách bao gồm 11 chương sẽ nói lên tất cả sự cố gắng của tác giả. Bạn đọc sẽ được tìm hiểu tại sao Do Thái được xem là dân tộc thông minh nhất thế giới người Do Thái đã vận dụng thai giáo để có được một bộ óc thông minh khi nào? Trẻ em được làm quen với con số ở độ tuổi nào? Những sinh hoạt hàng ngày tưởng như đơn giản đều là những phương pháp giáo dục tốt cho con trẻ. Tầm quan trọng của trí tuệ, một loại tài sản dù có mất tất cả, nhưng vẫn không đánh mất ý chí làm lại từ đầu. Sự chia sẻ trong cuộc sống, bài học làm người cần được truyền đạt rộng rãi. Với lối kể giản dị và gần gũi, tác giả muốn mang đến cho người đọc những chia sẻ cần thiết trong việc nuôi dạy con cái thành tài mà dân tộc Do Thái đã đạt được. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu cho quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả Mordecai Najdeb và Phạm Thị Kim Hoa, nhà xuất bản Thông tấn. ngày sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương 1 của quyển sách này. Chương 1 mang tên mảnh đất của những con người thông minh. Người Do Thái, câu nối giữa Chúa và thế giới loài người. Một ngày nọ, Thiên Chúa nhìn xuống trần gian, ông rất bàng hoàng khi thấy cảnh dân chúng nhiễu loạn, kẻ xấu lộng hành cướp bóc. Tiếng than khóc ai oán của người già, trẻ nhỏ luôn vẳng bên tai người. Loài người đấy ư, ta đã làm sai điều gì? Điều gì khiến họ trở thành như thế này? Ngài bất lực vì chưa tìm được lời giải đáp, mà nhận tình thế thái thì càng lúc càng căng thẳng hơn. Không chờ đợi, ngài đã quyết định, ta sẽ sang bằng thế giới này, lập lại trật tự cho nó, một thế giới đầy tiếng cười, sự yêu thương và sung túc. Nhưng để làm được điều này, ai có thể đứng ra thay ngài đảm nhận nhiệm vụ này? Người ngài chọn phải là một người có đủ dũng khí, ưu tú xuất sắc nhất, thông minh hơn người. Ý nghĩ chợt lóe lên, ta đã tìm ra anh ấy, đó chính là Noa. Noa là một người đàn ông mạnh mẽ, có vợ là Sarah và ba cậu con trai, Sam, Cam và Japhet. Trước đêm quyết định làm trận đài hồng thủy, Thiên Chúa đã mách nhỏ với No rằng, hãy chuẩn bị cho ngươi cùng gia đình, một con thuyền to có bề ngang 50 thước, bề dài 300 thước, bề cao 30 thước. Hãy mang theo sức vật, một giống đực và một giống gái cùng vợ và ba con của ngươi, đợi sẵn trên thuyền trước khi ta nổi cơn thịnh nộ. Noa đã nghe lời mách bảo của Chúa, ông chuẩn bị mọi thứ cần thiết, rồi cùng gia đình ngồi chờ trên thuyền. Ngày hôm sau, Chúa đã cho cơn đại hồng thủy 40 ngày đêm quét sạch tất cả những gì trên trái đất, chỉ trừ con thuyền của Noa, nó được trôi đến gần đỉnh núi Arafat. Rồi nước cũng rút khỏi mặt đất đến giọt cuối cùng, trái đất chỉ còn mỗi gia đình của Noa cùng các thứ mang theo. Để chắc chắn mọi thứ an toàn, Noa đã sai chim bồ câu ra ngoài trước. Lần thứ nhất chim không bay về, lần thứ hai cũng vậy. Đến lần thứ ba chim bay về, có nghĩa là hết lục. Nó tin rằng ngoài kia không còn sợ hãi nữa, ông quyết định phải bắt đầu cuộc sống Cuộc hành trình của người Do Thái bắt đầu từ đây. Sen, người sau này đứng đầu chủng tộc Semite, bao gồm Do Thái, Ả Rập, Assyria, Phoenicia, khoảng 4.000 năm trước đây. Abraham là hậu hệ trực hệ đời thứ 10 tính từ No qua Shem, với tên nguyên thủy là Abram. Từ thành phố Ur ở gần tháp Babel và thờ nữ thần mặt trăng Nana, ngày nay thuộc lãnh thổ Iraq. Abram với vợ là Sarah, cùng thân phụ là Terah với em là Nahor, đi dọc theo sông Euphrates, dự định vào vùng đất Canaan, nhưng rồi lại trở qua phương Bắc định cư ở một nơi có tên là Haran, trong khu vực Padan Aram. Đến năm 75 tuổi, Abram nghe tiếng Chúa Trời gọi mình. Này Abram, người hãy đi khỏi xứ này, khỏi họ hàng của ngươi và nhà của cha ngươi. Hãy tới một vùng đất sẽ được ta chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành một dân tộc vĩ đại. Ta sẽ chúc lành cho ngươi và làm cho tên của người trở thành lớn lao. Nhờ ngươi, tất cả các dân tộc trên thế gian sẽ được chúc phúc, an lành, ấm no. Đáp lại sự đồng ý, Abram lại mang theo vợ Sarah và cháu trai Lot cùng toàn thể gia nhân và súc vật lên đường đi Canaan, một vùng đất từ bờ sông Jordan tới biển Địa Trung Hải. Theo Kinh Thánh, đó là một vùng đất đầy sữa và mật ong. Cho dù ngày nay, miền đất ngứa ấy phần nhiều là đồng khô cỏ cháy, hoang mạc, với các bụi cây thưa thớt chỉ cao ngang đầu gối ít cây cao bóng cả và thiếu các nguồn nước, nhưng có lẽ đối với dân du mục thì đây là vùng đất phì nhiêu bát ngát. Tới năm Abram 90 tuổi, Thượng Đế còn nói với ông thêm lần nữa rằng, Ta là Thiên Chúa toàn năng và ta lập giao ước với ngươi, ngươi là kẻ trung thành và hết sức phục vụ ta, và ngươi sẽ là cha của nhiều dân tộc, từ con cái của ngươi và của con cái ngươi sẽ xuất hiện những người vĩ đại và những vua vĩ đại, và hết thảy đất Canaan sẽ mãi mãi là của chúng. Để hưởng được đặc ân của Chúa Trời, Abraham cũng phải thực hiện phần nghĩa vụ của ông, đó là giữ giao ước cắt bì cho mọi đứa con trai trong gia tộc sau khi sinh 8 ngày trong tất cả các thế hệ. Đây được coi là dấu hiệu của giao ước vĩnh cửu giữa dòng dõi Abraham và Thiên Chúa. Những người đàn ông không được cắt bì sẽ bị trục xuất khỏi dân tộc vì phá vỡ giao kết. Chúa nói, không chỉ ngươi và con cháu ngươi, mà ngay cả nam nô lệ của ngươi cũng phải bị cắt bì, dù chúng được sinh ra dưới mái nhà ngươi hay do ngươi dùng bạc mua về cho dù nó là người ngoại tộc. Ngày sau đó, ông lão Abraham 99 tuổi, con trai Ismail 13 tuổi cùng toàn bộ nô lệ và người làm công trong nhà đã phải trải qua ca thủ thuật đau đớn để cắt màu da ở đầu dương vật, mở đầu cho truyền thống cắt bì của dân Do Thái. Dân Do Thái luôn tự hào về dấu hiệu này trên cơ thể họ. Nó chứng tỏ họ là dân được Thiên Chúa chọn, đồ không cắt bì là tiếng nhiếc mốc đầy kinh bỉ của họ dành cho dân ngoại không có dấu hiệu thiên liêng đó. Tại sao Thiên Chúa lại yêu cầu cắt mẫu da bì của bé trai? Một số người cho rằng, vì dương vật là cơ quan duy trì dòng dõi, việc dân chúa một mẫu nhỏ của nó tượng trưng cho việc dân hiến sinh mạng. Song nhiều người cho rằng, dương vật là bộ phận đại diện cho tội lỗi của loài người. Việc cắt tượng trưng một mẫu của nó là biểu thị của sự loại trừ ô uế do tội tổ tông để trở nên trong sạch trước Chúa. Thật ra, đạo Do Thái là đạo được tạo bởi niềm tin giữa con người và Thượng Đế một thượng đế rất nghiêm khắc khi con người bất tuân lời ngài, và rất nhân từ khi con người vâng theo mệnh lệnh ngài. Tại sao gọi Abraham là cha của nhiều dân tộc? Khi Abraham tròn 100 tuổi, Sarah, vợ ông sinh con trai ở tuổi 90, đặt tên là Isaac. Đó là đứa trẻ đầu tiên được cắt bì vào ngày thứ 8. Lớn lên, Isaac lấy vợ và sinh được hai con trai. Người con cả Esau không được thừa kế cơ nghiệp, phải bỏ đi sống ở những vùng hoang dã hậu duệ của anh phát triển thành nhiều dân tộc. Còn người con thứ của Isaac là Jacob, sau này đổi tên thành Israel, tên đất nước Israel bây giờ, chính là tên người cháu nội này của Abraham. Israel sinh ra 12 người con, phát triển thành 12 di tộc Israel trong lịch sử. Như vậy, dân tộc Israel bắt nguồn từ người cháu nội thứ hai của Abraham. Còn Ismail, người con đầu tiên của Abraham do nữ tỳ Hagar người Ai Cập sinh ra thì sao? Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cậu bé đã chịu nhiều thiệt thòi do sự ghen tuông, đố kỵ của Sarah. Chịu không nổi sự hành hạ, cô gái Ai Cập đã bỏ trốn, nhưng Chúa đã cho thiên sứ gọi nàng trở lại, hứa sẽ giúp con nàng trở thành cha của một dân tộc lớn, dòng dõi đông đúc như cát trên sa mạc. Khi Ismail chừng 15 tuổi thì Sarah vì không chịu đựng nổi cái gai trong mắt là đứa con riêng của chồng nữa, lại vừa lo lắng cho quyền thừa kế của con trai, nên đã bắt Abraham đuổi hai mẹ con đi hai mẹ con đi trong sa mạc, rồi gục ngã khi nước trong bầu da đã hết. Hagar đang tuyệt vọng, thì Thiên Chúa hiện ra cứu giúp hai mẹ con. Ishmael lớn lên trên sa mạc, trở thành người bắn cung giỏi chinh chiến, được mẹ cưới cho một người vợ Ai Cập. Các con trai của Ishmael trở thành 12 ông hoàng của sa mạc. Người Ả Rập hiện nay tự coi là hậu duệ của Ishmael và cũng gọi Abraham là tổ phụ. Họ tin rằng chính Abraham đã xây cất đền thánh Kapa tại Mecca theo sự chỉ dẫn của Thiên Chúa, tức Đức Allah tiếng Ả Rập, và một tảng đá trong ngôi đền này còn lưu lại dấu chân của Abraham. Theo truyền thuyết, sau khi qua đời, Abraham được an táng tại hang đá Machpelah gần Hebron, nơi mà ông mua lại của người tộc Hittite. Sau nhiều thế kỷ, ngôi mộ của Abraham trở thành một địa điểm hành hương của người Hồi giáo, cùng với một thánh đường Hồi giáo cũng được xây dựng trong khu này. Trong kinh Torah của Do Thái giáo, Thánh kinh của Thiên Chúa giáo và kinh Koran của Hồi giáo, Abraham đều được coi là tổ phụ của các dân tộc con dân Thiên Chúa. Ba đạo này được gọi là các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham, mà số tín đồ chiếm gần nửa số người có theo đạo trên thế giới. Một số đạo khác có liên hệ với truyền thống Do Thái, như đạo Baha'i, đạo Druze, đạo Mande, đạo Sikh, đôi khi cũng được coi là khởi nguồn từ con người này. Vì vậy mà chúng ta có thể nói đạo Do Thái là gốc rễ của tất cả các tôn giáo khác, Kitô giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Nói đến dân tộc này, phải kể đến cuộc lưu đày ở Ai Cập. Thời Abraham người Do Thái được gọi là Hebrew, tổ phụ Abraham có sáu người con trai khác, nhưng giao ước của Thượng Đế chỉ với dòng tộc của Isaac. Sau khi cha qua đời, lúc 175 tuổi, Isaac sinh đôi được hai người con là Esau và Jacob, nhưng rồi quyền trưởng nam về tay Jacob. Trải qua một đêm Jacob vật lộn với một người lạ và kế đó, Chính kẻ lạ ấy, hình bóng của Thượng Đế, chúc phúc và đặt cho ông cái tên Israel, có nghĩa là kẻ chiến đấu với Thượng Đế. Và kể từ ông, người Hebrew được gọi là dân Israel. Jacob sinh được 12 con trai, trong đó có đứa con áp út là Joseph, như có đề cập ở trên lưu lạc sang Ai Cập, rồi làm tể tướng. Đất Ai Cập với phù sa sông Ninh là vừa lúa của vùng địa Trung Hải và là nơi các dân tộc quanh đó tìm đến khi gặp đói kém hoạn nạn đối với gia tộc Israel cũng thế. Gặp lúc đất Canaan mất mùa, thiếu ăn, tăng thể gia tộc kéo sang Ai Cập. Với dân số khoảng 70 người, tính luôn cả cha già Jacob dưới sự bảo trợ của Joseph, rồi ở lại theo lời mời của Pharaoh. Trong các tộc trưởng đó, ngoài Joseph, 11 người con trai còn lại là Reuben, Simon, Levi, Judah, Gisaha, Jevulam, Dan, Gad, Naphtali, Asher và Benjamin. Chuyến đi tị nạn tưởng chỉ một đôi vụ mùa, đâu ngờ kéo dài tới 400 năm. 12 anh em thành 12 chi tộc, sống ở Goshen, vùng đất thì nhiều của Ai Cập, thuận tiện cho việc trồng trọt và chăn nuôi. Cuộc sống đổi thay, từ 70 người di dân này phát triển thành hàng trăm ngàn người, quả đông đúc, gây thành mối lo ngại nội tại cho người Ai Cập. Về sau, các pharaoh ngày càng ngược đãi người Israel, bằng nhiều hình thức bắt họ làm thợ xây cất đền đài cung điện dưới sự đốc công của người Ai Cập. Và độc ác nhất là ra lệnh giết con trai vừa lọt lòng của họ để kìm hãm đà gia tăng dân số Israel. Một bé trai mới lọt lòng từ chi tộc Levi được một công chúa Ai Cập cứu thoát trong thúng điên điển do mẹ nó thả bên bờ sông Ninh có tên là Mose. Hoàng tử Mose lớn lên nơi hoàng cung và dĩ nhiên được giáo dục chu đáo. Trong một lần ra ngoài dạo chơi vì cứu một phu xây dựng người Do Thái nên lỡ tay giết chết tên đốc không Ai Cập, hoàng tử đã chạy trốn ở hoang mạc xa ngút ngàn làm kẻ chăn cừu Mose nhận được lệnh của Thượng Đế phải quay về Ai Cập, giải thoát dân Israel đang bị quản thúc tại Ai Cập. Mose đồng ý. Ông đã thuyết phục Pharaoh để cho người Israel trở về đất của mình trong lúc đó Thượng Đế giáng 10 tai họa xuống dân Ai Cập, mà cái sau cùng là giết chết trưởng nam cũng như những con vật đầu lòng của người Ai Cập. Pharaoh đành chịu để cho dân Israel ra đi. Sự kiện vượt qua khổ ải này đã được ghi lại trong Kinh Thánh Torah và người Do Thái ngày nay luôn ghi nhớ khoảng thời gian lưu lạc tại Ai Cập. Để tưởng nhớ lễ vượt qua, một tuần theo lịch Do Thái, thời gian cuối tháng 3 và đầu tháng 4, người Do Thái ăn thức ăn bánh không men. Trước ngày lễ, các siêu thị nhà hàng lập tức thu dọn tất cả các thực phẩm có nguồn gốc từ bánh mì. Ở các gia đình Do Thái, họ tổ chức lễ đốt những mẫu bánh mì còn sót lại, vệ sinh nhà cửa đến nỗi bạn sẽ không tìm thấy thức ăn làm bằng tinh bột có men. Bên cạnh đó, Thiên Chúa cũng căn dặn người Do Thái phải thực hiện đủ 10 điều răn khắc sẵn trong hai tấm bia đá và trao cho Moses, đó là một Ta là Thiên Chúa của các ngươi, đấng mang các ngươi ra khỏi Ai Cập, mang lại tự do cho các ngươi. 2. Người không có các thần nào khác ngoài ta ra. 3. Người không được vô cớ kêu tên của Thiên Chúa. 4. Hãy nhớ ngày sa và giữ nó làm ngày lễ nghỉ. 5. người hãy tôn kính cha ngươi và mẹ ngươi, 6. Người không được giết người 7. Người không phạm tội ngoại tình 8. Người không ăn cắp 9. Người không làm chứng gian dối chống lại người bên cạnh Và 10. Người không tham muốn vợ của người khác hay bất cứ cái gì không phải của người Những lời răng này và các lời giáo huấn khác được viết trong Kinh Torah, tập hợp 613 giới luật chỉ dẫn chi tiết những gì có thể làm được và không làm được. 613 giới luật đó bao gồm 248 phát biểu tích cực về cách phải làm và tương ứng với 248 bộ phận của thân thể, và 365 lời phát biểu về không nên làm, tương ứng với 365 ngày, một năm, theo lịch Do Thái trên cơ sở lịch của họ. Vâng lời Thượng Đế, tức là tuân giữ luật lệ của Ngài. Người Do Thái còn tin rằng, bên cạnh Kinh Torah được Moses công khai truyền cho dân Israel, còn có Kinh Torah được Moses truyền riêng cho các đệ tử thân tín, và đó chính là phần huyền học, hay gọi là bí pháp Kabbalah. Từ đó, Thượng đế Kim Torah và người Israel là ba thành tố bất phân ly trong đời sống của người Do Thái. Trên con đường chinh chiến tìm kiếm hòa bình, mỗi thời kỳ dừng chân, người dân Israel dừng liều trướng. Tại nơi cực thánh, họ đặt hòm giao ước trong đó đựng hai bia đá ghi 10 giới răng. Liều trướng bao giờ cũng nằm ở vị trí trung tâm, chung quanh là liều trại của 12 bộ tộc. Thượng đế hiện thân thành Shekinah, trong đám mây, cột lửa dẫn đường đi hay dừng, và quần sáng trên liều trướng. Liều trướng là tiền thân của đền thánh Jerusalem mà sau này Thượng Đế cũng ngự ở nơi cực thánh. Căn phòng nội điện mà mỗi năm Thượng Đế chỉ được vào một lần và chỉ được gọi thánh danh Ngài một lần. Hai ngàn năm sau, khi định chế hội đường thành tâm điểm của sinh hoạt cộng đoàn do Thái giáo, hội đường nào cũng có một hòm thánh trong đó, đựng cuồng kinh Torah viết trên giấy da. Và tuần nào cũng lấy ra đọc một trích đoạn cho cộng đoàn nghe trong ngày Sabbath. Văn hóa này lưu giữ cho đến ngày nay mang theo liệu trướng và hòm bia giàu ước, trong đó đựng 10 giới tranh và mang theo lời truyền khẩu về lề luật mà 300 năm sau ghi lại thành bộ kinh Torah. Đoàn người vượt sông Jordan vào vùng đất hứa Canaan. Trong khi vùng đất chung quanh có vua chúa, thờ phượng nhiều thần linh bản địa bằng ngẫu tượng, theo tôn giáo tự nhiên thì chỉ một mình dân Israel thờ phượng thượng đế, biến nhìn tin thành giới luật và thoát ra ngoài sự sùng bái quỷ thần, mê tín dị đoan. Miền đất hứa ấy được chia vùng cho 12 bộ tộc sinh sống còn liều trướng với hòm bia, giao ước đặt tại Shiloh. Từ khoảng năm 1200 cho tới năm 1047 trước công nguyên, các bộ tộc Israel sống canh nông và chăn nuôi, không có chính quyền trung ương và được phân xử bởi các thủ lĩnh, còn gọi là thẩm phán. Thủ lĩnh là người được lấy từ các kỳ mục vị vọng, có trách nhiệm đặc biệt phân xử về đất đai, hôn nhân và các sự việc liên quan tới lệ luật. Đồng thời, họ còn lãnh đạo những cuộc hành quân, phối hợp giữa các bộ tộc trong những trận đánh với các dân tộc chung quanh đặc biệt với quân Philistine, tiền thân của người Palestine sau này. Người sau cùng và nổi tiếng nhất là thủ lĩnh Samson, thuộc bộ tộc Dan. Nhà dũng sĩ vô địch đã dùng cái chết để chuộc tội sa ngã nữ sắc của mình. Thời kỳ này được ghi lại trong sách thủ lĩnh. Tình trạng tranh chấp và chia rẽ giữa các bộ tộc cùng với xung đột với các dân tộc bản địa chung quanh, dần dà vượt ngoài tầm giải quyết của thủ lĩnh. Đã tới lúc, người Israel đòi hỏi phải có vua, bất chấp lời cảnh cáo của Thượng Đế và ngôn ngữ Samuel về một tương lai sẽ đến mất quyền làm chủ sinh mạng và của cải vào tay đức vua, đồng thời sẽ than khóc vì mình đã chọn loại thủ lĩnh đó. Cuối cùng, Thượng đế đành để cho Samuel chọn Saul, người thuộc bộ tộc Benjamin lên làm vua. Saul là một hoàng đế dũng mãnh, bảo vệ được dân chúng và đặt nền móng cho con cuộc lập quốc. Nhưng quyền lực trần thế biến ông thành người điên loạn. Ông hãm hại kẻ trung lương là David, ân nhân của ông và cũng là người được thiên định kế vị ông. Cực điểm hư hoại của Saul là đánh mất niềm tin vào Thượng Đế, vi phạm điều mà Ngài cấm triệt để, bằng việc nhờ đồng bóng triệu hồn Samuel để ông hỏi về hậu vận của mình. Cuối cùng, Saul tự sát ngoài chiến trường khi phải đối đầu với quân Philistine. Saul làm vua từ năm 1047 tới 1010 trước công nguyên. Kế tục Saul là David thuộc bộ tộc Judah và xuất thân một đồng, là vị vua vĩ đại nhất lịch sử Israel. Qua David, Thượng Đế hoàn thành lời hứa với Abraham, biến Israel thành một dân tộc vĩ đại làm vua Judah năm 1010 và hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước Israel vào năm 1003. David là vị vua anh hùng mở đầu cho nhà nước Israel với ngôi sao David biểu tượng cho dân tộc Do Thái, gồm hai hình tam giác đều đặt ngược nhau và đồng tâm, nối các điểm tiếp giáp thì sẽ cùng với các mũi nhọn, làm thành 12 tam giác nhỏ, tiêu biểu cho 12 dân tộc. Bên cạnh đó, David được cho là tác giả của sách Thánh Vịnh, dùng làm cốt lõi cho kinh nguyện Do Thái giáo suốt mấy ngàn năm nay, đặt Radok làm thượng tế, nhà vua bắt đầu chuẩn bị xây dựng đền thờ Jerusalem, thay thế liệu trướng để làm tâm điểm cho Do Thái giáo, và biến kinh đô Jerusalem thành thánh đường của dân tộc, hay còn gọi là thành David. David qua đời năm 970 trước công nguyên, nối ngôi là hoàng tử Solomon, kẻ tiêu biểu cho minh triết Israel và được thượng đế ban cho đầy đủ khôn ngoan. Thời đại Solomon thịnh trị, thu phục được lòng tin của ngoại bang, mở rộng giao thương tới các vùng xa về mặt kinh điển, kinh Torah được ghi thành văn bản dưới triều Solomon. Về mặt cơ sở phụng vụ, Solomon nối tiếp ý nguyện của phụ hoàng, năm 960 khởi công xây đền thờ Jerusalem và rồi nó được xem là kỳ quan đệ nhất của thế giới thời đó. Đền thờ Jerusalem là một quần thể mà tòa nhà chính dài khoảng 28 thước, rộng 9 thước, cao 13 thước, với các cột đồng khổng lồ được trang trí tinh xảo bằng hoa văn cây thạch lựu và hoa hệ. Những hành lang cao và rộng bọc quanh tòa nhà chính các bức tường khổng lồ bằng gỗ cây bách hương hùng vĩ của Lebanon, tất cả đều giác vàng lóng lánh. Cây bách hương không có mắt gỗ, không bị mọt và không mục, thường được nói đến trong kinh thánh, là loại gỗ xây dựng tốt nhất. Tòa nhà lồng lẫy ấy, nơi thờ tự đầu tiên của một dân tộc du mục, đã chuyển qua lối sống định cư, mang lại uy danh mới cho vương quốc. Hẳn phải phản ánh khả năng kiến trúc của những dân tộc có nhiều kinh nghiệm xây dựng hơn dân Do Thái thuở ấy, thờ khắc gỗ người Phoenicia tài cán nhất đương thời được thuê sang để thực hiện các phù điêu. Thợ chuyên môn từ thành phố Tier đẽo các khuôn đúc vật bằng đồng, thêm vào đó là các thợ thủ công và lực lượng lao động gồm ít nhất 30.000 người Israel. Công trình vô tiền khoáng hậu ấy cần thời gian tới 7 năm mới hoàn tất. Sau bao cuộc chiến tranh với La Mã Ai Cập, rồi chiến dịch Holocaust của Hitler, sau bao nhiêu gian nan, nước Israel được thành lập vào ngày 14 tháng 5 năm 1948 trên vùng đất Palestine với diện tích 20.000 cây số vuông. Dân số tính tới tháng 5 năm 2013 là 7 triệu 902.400 người, trong đó người Do Thái chiếm 6 triệu 051.000 người. Số còn lại gồm người Hồi giáo Kitô giáo, Samaria và Druze. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Hebrew, bên cạnh đó còn có tiếng Anh và tiếng Ả Rập. Vậy người Do Thái là ai? Đó là một câu hỏi xót xa và rất khó trả lời cho một dân tộc sống chung với hàng chục dân tộc khác suốt 2.000 năm nay. Với hơn 13 triệu người Do Thái trên thế giới, thì cuộc chung sống đó có vẻ kéo dài tới vô tận, vì con người ngày nay ngày càng mang tính toàn cầu. Ngày nay, câu hỏi thực tế nhất là người Do Thái xuất thân từ cộng đồng nước nào? Người Do Thái hôm nay không còn thuần chủng, vì cuộc sống bồn bà lưu lạc khắp nơi đã biến họ thành nhiều nhóm người khác nhau. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ảnh hưởng đến tinh thần bất chấp sợ hãi vượt qua nghịch cảnh để làm nên một đất nước tươi đẹp như ngày nay. Chúng ta có thể tham quan một vài cảnh đẹp của đất nước nhỏ bé này. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 1 trong quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những chương tiếp theo của quyển sách này trên trang web của chúng tôi khoa sách nói.com.vn.